in the both of our business from paying into a whole of the brand. 媽，我我最近温書温到好攰啊，想出去散下心先啊。哦，好啊，你冇咁遲翻嚟喎。你食乜嘢啊？我煮埋你噶啦。你中意食咩啊？屎啊！誒，鳳仔排骨啦。好啊，啊，你去啦。 OK。冇咁遲翻嚟喎。 OK，拜拜。 超正！你喺度做乜嘢啊？哦，我温書温到攰，我諗住出嚟散下心啦。散心，散心，唉，介紹樣正嘢俾你啦。你用完佢之後唔使散心啦，嚟係啊！啊。呢啲咯，嚇？正嘢啊！你食咗佢之後，醉仙欲死，非常之 high，呢種感覺真係好似上咗天堂咁樣，真㗎！ 我同你咁熟，我唔會呃你嘅，我哋十年同學嚟㗎嘛，唔會呃你㗎，你信我啦，唔會呃你㗎。真係你試下啦，翻屋企。真係有企頸，真係。梗係好勁啦！你翻屋企試下啦。不過我好似唔相信呢啲嘢喎。咁冇不過啦，你攞翻屋企先啦嗱，你攞翻屋企嗱，我送咗俾你就係你噶啦，我唔理你係食啊還是抌咗佢，不過最好梗係食啦。 咁好介紹俾你，你冇理由抌咗佢，費咗一番心機啊！送俾你食啊，你翻屋企一定要試啊，係咁啦，我趕時間啦，拜拜。媽，我翻嚟啦。你翻嚟啦，關關到門啦。我仲有幾味餸啊，未煮啊，不過好快啦，你温住閘先啦。哦。 아, 주위만에 람데 있었기나. 아, 시간을 웃고, 태아 야마스. 新聞報導員，我嘅名係陳婉儀。今日我要為大家報導一宗案件，係關於一單吸毒嘅案件。一位陳女士於二零零七年至二零一零年吸毒而導致毀容嘅案件。以下就等我哋大家一齊去睇下佢毀容後嘅照片。呢一個就係陳女士 吸毒後毀容嘅照片，大家都可以見到佢吸毒後精神萎靡，而且膀胱仲會比平常人萎縮十倍。於今年佢喺今年嘅六月喺酒吧嗰度被發現藏毒而被捕。好，今日新聞報導到此完畢，多謝收睇。死啦！唔通好似變咗陳女士咁樣？誒，即係食咗之後就變到 好似同你一樣。唔得，我都要戒咗佢。啦，過嚟開飯啦，食得飯啦，未好温習啦，食完之後濕再温啦，哦。快啲過嚟啊！媽，我呢次想同你講，講啦，其實我吸咗毒。咩話你係人吸毒？ 對唔住啊，我真係幫我改啊，我以後唔會再吸毒啊。係咪啊？我今次原諒你，你以後冇再同我吸毒啊！我今次同你陪你去戒毒所，我今次原諒你， 你以後你珍惜你個生命啊！生命冇 take two 啊，仔。係我以後會珍惜生命㗎啦，俾次機會俾我啊，媽。機會已經俾咗你，如果你以後唔好珍惜嘅話，機會係冇得 Take two, a tie. Ah, tá.